Bước vâng, đến từ kênh bất động sản Phan Thiết thì à, theo một cái yêu cầu của một cái độc giả xem kênh youtube của tôi thì để cập nhật à, những cái hình ảnh mới nhất tại à, Summerland Mũi Né thiên đường biển nhiệt đới tại Phan Thiết thì ngày hôm nay tôi đang có mặt tại Summerland Mũi Né Summerland Mũi Né thì có vị trí là mặt tiền đường DT 706B đường ven biển đẹp nhất Việt Nam đây là mặt tiền của Summerland Mũi Né thì ờ, có vỉa hè rất rộng và được ờ, lọt đá hoa cương thì đây là một cái giải uh, ờ, shop house con đường này là đường kết nối ra quốc lộ 1A khoảng tầm uh, 6 km còn đây là những cái giải shop house tại mặt tiền đường DT 706B hiện tại thì bên chủ đầu tư Hương Lộc Phát họ đã làm và chuẩn bị bàn giao hoàn thiện phần bên ngoài để bàn giao cho khách hàng những căn nhà phố và những căn shop house tại ờ, Summerland Mũi Né thì ờ, hoàn thiện ở bên ngoài và bàn giao ờ, bên trong là bàn giao thô để khách hàng từ thiết kế về nội thất về bố trí các cái phòng ốc đây là những cái cầu trục những cái cầu tháp đang hoạt động để phục vụ cho cái tiến độ xây dựng tại Summerland Mũi Né thì ờ, sau đây tôi sẽ chạy một vòng dọc theo con đường ờ, mặt tiền đường DT706B để mọi người có thể hình dung về cái tiến độ thi công tại ờ, Summerland Mũi Né. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2022 và những cái dịp cuối năm này nhưng mà chủ đầu tư thì cũng đang cho đẩy mình tiến độ để hoàn thiện xây dựng và bàn giao những căn shophouse và nhà phố đầu tiên trong tháng 1 năm 2022 đã có những cái ờ, giấy ờ, bàn giao nhà tại Summerland Mũi Né đây là những căn shop house tại mặt tiền ờ, đường DT 706 thì đây là những cái vị trí cực kỳ đắc địa đây là vị trí mà nằm tại cửa ngõ ra khu du lịch quốc gia Mũi Né với một cái mặt tiền đường vỏ Nguyễn Giáp đại lộ vỏ Nguyễn Giáp cực kỳ rộng và những căn shop house này hứa hẹn sẽ mang lại những cái giá trị về thương mại rất là lớn mặt tiền của Summerland Mũi Né thì được uh, ờ, là hoàn toàn là đá hoa cương rất là đẹp bên trong thì có những cái block nhà phố và shop house ở phía xa xa cũng đã dần hoàn thiện phần à, bên ngoài hiện tại thì có những block đã chuẩn bị bàn giao cho khách hàng trong ngay trong tháng 1 năm 2022 này hiện tại cũng à, bên à, Summerland Mũi Nè chuẩn bị khởi động lại để chuẩn bị mở bán giai đoạn 2 giai đoạn 2 thì bên Hải Pháp sẽ ờ, chính thức là phân phối độc quyền Summerland Mũi Né vì thế anh chị mà có nhu cầu đầu tư vào ờ, giai đoạn 2 của Summerland Mũi Né thì hãy ờ, liên hệ cho tôi qua số điện thoại tôi bỏ trong video để tôi sẽ cập nhật cho mọi người về blog nào bán này giá cả thế nào này rồi tiến độ thanh toán rồi chính sách bán hàng mới nhất của Summerland Mũi Né giai đoạn 2 mặt tiền Summerland Mũi Né thì uh, dài 990m gần 1 km đây là những cái căn shop house chuẩn bị ờ, bàn giao cho khách hàng trong tháng 1 năm 2022 này đây là con linh vật là quả thanh long tại Summerland Mũi Né